Vậy đáp án đúng là F, 2573. Câu 2. Tìm số thích hợp điền vào vị trí các dấu chấm hỏi. A. 6 và 2, B. 4 và 4, C. 6 và 8, D. 4 và 8. ta có ô vuông thứ nhất 9 bằng 2 cộng 7 và 7 bằng 2 cộng 5, ô vuông thứ hai 7 bằng 3 cộng 4 và 4 bằng 3 cộng 1, ô vuông thứ ba 4 bằng 1 cộng 3 và 3 bằng 1 cộng 2, ô vuông thứ 4 6 bằng 2 cộng 4 và 4 bằng 2 cộng 2, vậy đáp án đúng là A, 6 và 2. Câu 3. Tìm khối lượng của quả bóng đỏ A. 2 kg B. 3 kg C. 4 kg D. 5 kg Đáp án, ta có, bóng xanh lục cộng bóng đỏ bằng 8 kg, bóng xanh lục cộng bóng đỏ cộng bóng xanh lam bằng 15 kg, vậy suy ra bóng xanh lam bằng 15 trừ 8 bằng 7 kg, mà bóng xanh lam cộng bóng xanh lục bằng 10 kg nên suy ra bóng xanh lục bằng 3 kg. Vậy bóng đỏ sẽ bằng 8 trừ 3 bằng 5 kg, đáp án đúng là D, 5 kg. Câu 4, tìm số thích hợp điền vào dấu chấm hỏi A, 12, B, 14, C. 16, D. 17. Đáp án, ta lấy hiệu của 7 trừ 2 rồi nhân 2 sẽ bằng 10, tương tự lấy 4 trừ 3 nhân 2 bằng 2, 14 trừ 9 nhân 4 bằng 20, 10 trừ 3 nhân 2 sẽ bằng 14, vậy đáp án đúng là B, 14. Câu 5, tìm số thích hợp điền vào dấu chấm hỏi A. 44 B. 46 C. 48 D. 50 Đáp án, ta lấy 9 x 3 rồi cộng với 5 bằng 32, 8 x 6 cộng 7 bằng 55, 7 x 5 cộng 9 bằng 44, vậy đáp án đúng là A, 44. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.